Hướng dẫn cách đeo vòng dâu cho bé Bước 1. Kéo nhẹ sợi dây để vừa lọt vào tay bé Bước 2. Cầm hai đầu dây rút vào sau cho phù hợp với tay bé Liên hệ 1900 636 815 Chúc các bé vui vẻ màu ăn trong lớn nhé!